lên tông cho thẳng ra tem luôn nhé thủy cho nó luôn nhé không cho nó chạy vòng vòng nữa nó đang chạy nó đang bg trong vòng nè nó làm bị vòng nó đang chạy vòng vòng để à, lấy xe vòng vòng á lấy xe chạy là nó bỏ mất rồi mà mình chạy lên đây nãy mà chạy mình nhận uống còn được đúng không ừ. mình nhận uống còn được là nó chính nó chưa bị hủy đấy nó đấy ừ nó đấy Thiệt đúng không? Chưa chưa, bây giờ hãy tiêu diệt kẻ cắp ATM nè Thất bại ngăn bại ngăn ngăn ngăn cướp à Đó có nổ súng Đó có đổ à. súng nè à. Chạy đi cứ chạy thoải mái, cứ chạy bắn đâu vậy? Tao bắn ngay ngân hàng luôn Tao quay lại tao lấy biển số xe cái Một GDK GDK Rồi ờ, hai hàng nha, hai hàng 马来西亚。 Xung quanh máy này đúng không? Ờ, xung quanh rồi. Rồi, rồi, rồi, cứ, cứ, cứ, cứ, cứ, kèn, kèn. Từ này nắp lên nóc này. Vô nóc đứng. Được chưa? Nó đón kia lên xe này. Non. Non. Rồi nha. Tao. Vậy rồi Chạy ra hướng quân đội Đi đó lại Đi đó lại gì tao Thử về lại Thử về lại giờ Lại giờ ờ, Lại thông tin Lại thông ờ, ờ, tin Rồi Hướng là 12 giờ đây, chốc độ hướng là 12 giờ Thôi vô rồi, vô rồi Thấy rồi, vòng nó nằm thẳng nằm thẳng nằm thẳng luôn nó vô xuống xe nó vô xuống xe nó vô xuống xe kiếm được vị trí xuống đáp xuống chơi luôn nè có hai tầng à nó chạy nó chạy nó vẫn chạy nó vẫn chạy giờ muốn chơi giờ muốn chơi à, nó đụng nó phải có tình huống với nó Từ nãy giờ nó bắn cảnh sát có thì cột mà không muốn muốn đường mày lên máy bay bắn nó luôn á ờ. rồi lui lại nhá từ cẩn thận xuống rồi xuống xe kìa xuống xe rồi xuống xe nào xuống có là núi rồi lần núi núi mày chạy đi chứ những chú mấy đừng tuột rồi tuột rồi máy tuột dốc rồi, dốc rồi. xe lồi tù bỏ đây bỏ đây tao tao tên đi theo nó giấu luôn nè tao có biển biển số rồi bỏ đây truy nã luôn tại vì sử dụng xe tấn công cảnh sát thì, mình có quyền truy nã thằng chủ xe mà, xe mà. ừ chỉ đợi truy nã đây coi là cái số xe hôm nay là bao nhiêu đây ghi là chủ ghi là chủ của điện cho phòng cảnh sát rồi ừ. anh bản này chú em ba hàng trên xe Anh đây mà nổ súng Tao đi sửa sửa xe Đổ cái xe, đổ xe lộn, phải lộn luôn Đây, nó đang ở đây này, trên ờ, trên núi này Nó mà nhảy xuống một cái là hư xe gắn mà chịu mê đi nghỉ em nổ má rớt núi rớt núi ừ rớt núi một ờ, hướng về khu vực ờ, à, hướng về khu vực núi nè đang ở sườn à, C2 nè DK 937 đó Zugula, UGC là Dương Tom Ok, thêm vào danh sách truy nã Dương Tom Tom Không tìm thấy Không tìm thấy đối tượng chỉ định Phải lồn Phải lồn, đây rồi đây rồi, thêm Truy nã 3 sao 3 sao Tuyến công sát quy đều tờ không bố, 6 sao Không, chó chủ phương tiện thôi mà cho nó mà ờ, đưa xe cho người ờ, sử dụng tấn công cảnh sát 4 sao 5 sao 4 sao nếu mà được tra dạ, gọi hàng ờ, tìm được biển số xe thì gọi hàng trường yên tâm lên có trình bày không trình bày được thì đụng má bắn ờ, hốt nó luôn có mà chở thêm ba thằng lên nữa thì cái lùm má tao bị kẹt trong xe rồi cái lùm má cái xe lộn bị gì vậy đây là thứ gì có cá này vậy lùm má tao bị kẹt trong xe rồi này đi gì mà kẹt Đéo biết Kêu, kêu vô đây. Này ơi, có, nó cứ người dân kìa, cứ người dân kìa chạy vô mày cô qua tụi ờ, mày hỗ trợ tụi nào kìa mày ăn cái hết cho hôi đi gì tụi nó đang bắn nhau gần ờ, pha gần farm của uh, câu cá nè ba hàng có cướp ở bãi đá bằng kè rồi ok đang trên đường tới nè này dùng máy bay trực thăng quan sát nó hạ thấp thấp xuống quan sát đi nó bắn thì bắn rồi nó bắn bay giờ bắn rồi bắn rồi bắn rồi ờ, có ba tác quan còn hỗ trợ thêm uh, User left Uh, có ba tác quan còn hỗ trợ thêm cảnh sát tại khu vực Bong Ke mỏ đá băng ke hiện tại đang có một số, một ờ, số uh, các đối tượng các sử dụng súng để cướp người dân vừa rồi xác nhận là nhóm đối tượng này tấn công cảnh sát mà súng luôn nhé hướng về khu vực băng ke nè hướng về khu vực à, à, gần mỏ cáo chứ đang vô mỏ cáo nè kìa kìa kìa trước mặt mày sau lưng sau lưng sau lưng sau lưng sau lưng mày kìa kìa kìa kìa kìa sau lưng mày ừ thấy chưa rồi đấy mọi người đâu không mọi người đâu không đang ở ờ, đuổi lên cao tốc nè đang hướng về uh, cái này là khu nhà máy bỏ hoang đang hướng là 12 giờ. giờ trên xe có hai đối tượng hai ba đối tượng rồi ờ, xác nhận là xác nhận là sô cô la luôn nhá

nó đang chờ nó đang chờ đi á để tao lên 12 giờ luôn nó quay lại nó quay lại nó quay lại nó quay lại ờ, báo cáo tiếp đi long ơi nó quay đầu lại nó quay đầu hướng về uh, ngã tư nè ngã tư đường farm nè đây ngã tư đường farm nè ngã tư đường farm nha tới ngã tư đường farm rồi nha rồi Kia bấm nút dòng quảng cáo Không có dùng quảng cáo, đối tượng năm hẳn đi một người về bệnh viện nha Đấy, trước mặt đấy Rồi xong cái xe này nó chạy xăng mà nó không có bị ư nữa chứ Đang ở về khu vực nhà tù nè, đang ở nhà tù có tưởng là thu nhập từ tù rồi nha đây đây đến bệnh viện đây uh, khu vực uh, bán hàng trong FPK á hướng về khu vực bệnh viện nè cũng cũng chứ bệnh viện nè tên uh, hòa điện Đó là thợ điện nha nó về khu vực uh, điện à, thịt điện của xe à, quay uh, thì quên gì xe ba chút nè hướng về khu vực nhà nó nha có máy bay nhà nó có máy bay nhà nhà có nhà nhà nó có máy bay hút cái hút của nó luôn đúng không ờ đây hướng về khu vực uh, xe nè rồi hướng về hút của nó nè không hướng về hút đối tượng ở đây hướng về khu vực chứng khoán hướng về chứng khoán nha đây hướng về chứng khoán khi vẫn nó, nó, nó xuống cầu nó, nó xuống cầu để nó trốn á tôi còn bị đi đâu nó dưới nó dưới nó dưới nó dưới nằm thẳng luôn nằm thẳng luôn tôi qua bên kia cái cầu FBI hả ờ đúng rồi thấy nó thấy thấy nó chưa thấy nó chưa dưới cổng fbi không có ai nó chỉ dưới cầu thôi nó chỉ dưới cầu thôi thấy nó chưa phong? chưa thấy luôn não như tôm đi để gọi lại như tôm một lần nữa không được là truy nã luôn Nãy về đổ xe ha mấy sao đây một xe bốn người đang núp ở trong uh, khu vực uh, gì nè ngày uh... Ờ, đây nó nó nó núp nó núp ngay uh, gần uh, dưới gì á cái cầu FBI à? đúng rồi đúng rồi dưới dưới dưới tòa nhà gần FBI ấy dưới chứng khoán luôn á tay nó này nấp nó nó nấp dưới đây nè tay hay hay hay hay hay hay tôi đang chỉ giờ à từ từ có một phương tiện máy bay chị nãy trước hay sao nhá ba sao nó ở dưới đó ừ nó nấp dưới đó bây giờ ít vô lần nào Hình như nó có đang dưới cống không? Đúng rồi, đang dưới cống á Vậy sao chơi nó được đây? Cẩn thận, à, Phong ơi, vô, vô cống con đi không? Từ từ Rồi, hình như Tom bị truy nã rồi đó Đây, nghe khu vực luôn là phát hiện rồi nè Rồi, đúng nó rồi, dưới cống để nó đứng dưới cống nó sẽ đắp sầm vô được chỉ có dụ ra ngoài thôi không phải là tấn công với đó được với lại lực lượng mỏng rồi xuống đó chạy chết rồi à? đây đây, từ để để tao quan sát thêm được con nhé được với đâu Ở đây Đúng rồi, nắp cái cống nắp cái cống thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa Hai hai vô chi bắn ròn dưới Đang dưới này đang chạy đi rồi đó đang chạy thẳng theo hướng cái cống đó Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, đang ở trụ sở rồi ra trụ sở thì tao theo dấu ra ngoài hết taxi nha con móc con taxi nằm đâu ta cổng hàng quanh taxi ở phía trên nữa Ờ, hay hay cống này hay cống này rồi ờ, có đối tượng bỏ chạy phía trước cửa nè à bộ chi trước khúc đèo cửa hàng ờ đang ở sau ủa ai đang lái chiếc uh, cruiser vậy cô chị nó ra hai mươi k nó ra là hai mươi k nó quay lại nào nó... lúc nãy hả ừ nhưng nó mà trên đường kìa nhưng mà cái đường đường nó cái hạt nó, nó, nó đi đường nó lên nó lên đường đi rồi nó lên đường chính đi rồi à rồi nhà nó đang ở đâu à? có anh tịch có anh tịch à ok thấy nó tượng này chỉ đuổi có hai nha đừng có ba có ba lô có ba lô nó ý là nhưng biết là mình mình không nên nhá điện hiểu không đang chi đuổi chiến tiếp nha không nên nhá điện nhá à, bây giờ mọi người chi đuổi nhá bây giờ cái theo dấu nó ở ờ, theo diện có có có hai hoặc có một đi bây giờ để ly lên uh, mỏ đá để làm việc với lại bên người dân cái ai gọi cảnh sát đó nha Chào đi sếp ơi Ờ em không biết á lột bạn ơi anh uh, nãy giờ ở đây có thấy uh, bọn cướp nào ở đây không à, lúc nãy nãy giờ ở đây anh có gặp cái bọn nào báo cướp không có ai báo cướp hay là có bọn nào cướp ở đây không ở đây anh nào tên là titan mới ml nhỉ em cứu xong thì chị sẵn thế đi cỡ bao giờ trên ờ không ơi gì vậy cái gì mà lên xe đập xe cái stack vậy thôi mẹ Mẹ Ngờ khu vực mỏ đang khôi phục anh đào cái gì đấy Nghe đó không? Nghe đó không? bây giờ alo alo alo còn giấu tụi nó không? tụi nó không? Đồ thủ rồi à? Đồ thủ chưa? Đồ thú thì lên 6 sao Chửi cảnh sát, xúc phạm sĩ, uh, sĩ quan cảnh sát, tấn công cảnh sát Cướp ATM, cướp của người dân Tao chuyện này bây giờ Không, ủa đầu thú là sao? Là sao vụ gì? Nó chạy vô đầu thú luôn rồi À đầu thú rồi ha Ừ Vậy thì về nhà tù bắt nó thôi Bắt lệnh truy nã lại đi Đâu giờ tao vô thẳng nhà tù tao bắt nó thôi chứ Nãy giờ không nói mày whisper lên cái tao vô nhà tù tao lụm nó luôn Mày nhớ lưu record uh, mới nãy cho trên Asu của mày nha mày Tao nãy 28 phút nãy giờ nè lưu thì còn 28 phút nè Rồi cứ lưu hết lại đây Nửa tiếng đồng hồ đấy Rồi tao vô nhà tù bắt nó luôn Cho mày đi IC xong rồi cho vô OC luôn Nãy giờ đi lâu chưa đi mới được à, khoảng 2 phút bà, nay cô chi đứng đứng đợi trước cổng luôn đấy trong nhà tù nè nó nó nó xong tù rồi nó đứng ở ngoài này này cạnh ngoài này cái chứ cạnh giọng gì đi ồ giờ vô bắt nó ra cho coi vô coi đi coi không như vậy sao được không thấy trong này trong này à đây đây một năm chín hai đúng không Hmm. Hello. Hello. Tụi chi vô đây chị, để, để ra canh nó chứ. Canh nó làm gì, tí nó ra chỗ kia nè. chưa có ra liền đâu nó có ra mà, mà nó ra liền giờ liền giờ những cái đốt ngay đây này này gì đây này xe nó bị bị này nó tông tông Tiền một chuyện nó tông tông xe dở xe mốt vô luôn Long ơi Mày ờ, đưa Asu lên đây quan sát địa hình đi ờ, Long ơi yeah. Đưa lên đưa Asu lên đây quan sát đi Có xe màu đỏ xuất hiện rồi đó Đấy Thằng lên đây lấy lấy lấy lấy đồ chi đi đi cái dấn tụi nó sát xoay đây rồi. lấy uh, chặn cái cửa uh, chặn cái cửa gì á chặn cái cửa mà không có bị khóa chặn ngay đang chặn ngay cái cửa ấy luôn cái, cái vấn đề là tụi kia nó sẽ vô nó bắn mình luôn để mà nó giải cứu kia là có gì lòng lòng lòng chị xe thôi đây đây đi đừng có lấy cái bay nói dùng nếu mà nó tấn công vô đây luôn là sau này quy vô cái tội ờ, khủng bố cố gắng sống sót rồi một một trong hai người cố gắng sống sót chạy về rồi với lại asu ờ, sử dụng asu ở trên để quan sát tình hình nữa là kết hợp cả hai bên để ờ, chụp đưa tội nó về lại mốt gặp nó là ba bắn luôn á không cần phải là gì hết á thì xét nó vô khủng bố luôn mà ờ ủa sao em đặt cái cà đê xa vậy đặt cho đó để có gì còn che sau lưng á trên để chiếc xe anh đổi cái cà đê nó thành cái cà đê giống của anh nhá anh để cái chiếc chết vô nguyên ngược cái hướng kia kìa giống hướng của ờ, em đi đứng đi đứng đi đứng đi rồi, là cái KD, em xóa KD của em giống thành cái KD của anh <coughs> Canh đi, cô chữ nó ra Có thằng tới rồi Ai tới vậy? Tum tum tum tum tum Xe màu đỏ nó nó nó nó ra kìa đứng lại đây đứng lại đây cái gì ấy đứng lại cái gì đi vô đây đi vô đây cái đi vô đây cái di chuyển đi bằng cái gì rồi nha nó sẽ rồi thằng uh, ờ, lên ờ, sách nó mới rồi ở đây long ơi ở đây long ơi vậy ở đây cái đủ mấy nó quýt game luôn hay sao mà ừ? rồi ở đây yeah dạ, ra đây Ờ... <coughs> rồi ok ờ, anh uh, có một chiếc xe Zugla bị số là anh anh tháo còng ra rồi tôi nói chuyện nghe nói chuyện đã anh tháo còng ra anh làm gì ấy anh anh, anh người bây giờ anh thích tôi tước cái quyền công dân anh luôn không anh nghe đó nào mẹ người nói phải có người nghe chứ anh nói chuyện mà anh không cho người ta nói à anh lạm quyền à tôi vừa ân xá anh lạm quyền à anh ân xá cái gì Ờ. Chiếc biển số chiếc Zula 1 GDK 937 của anh đúng không? Là sao? Anh có một chiếc xe là chiếc Zugula 1 GDK 937 đúng không? Thì sao? Ok. Thì vừa rồi là chỉ chi nã anh với cái mức độ là để anh xem thử anh có về ờ, khai báo hay không nhá. Vì anh giao chiếc xe cho các đối tượng tấn công cảnh sát. Được chưa? bị, có tôi sử dụng vũ khí xe. để tấn công cảnh sát. Anh bị cướp xe và anh di chuyển thẳng vào anh di chuyển thẳng vào trong đồn cảnh sát nên tự thú, nghe chưa? nó giờ nó, sao nó ờ. ngồi xe luôn á thì sao á ok nha bây giờ tôi nói cho anh biết luôn nha nếu như anh vẫn giữ cái cách chơi như thế này nha cách anh lạm dụng như thế ok cảnh sát sẽ không xử lý các anh nữa và đưa các anh vào khủng bố và bây giờ đưa anh lên đài binh xử lý thế thôi di chuyển đi tôi nói tôi nói anh không nói chuyện với anh tôi, tôi không một câu nào nói chuyện với anh nữa nha nha lên là tôi vào tôi tự thú đi đâu Campuchia cái rác mau có mình có khóa đồ mà mình khóa xe là không cho lên ủ má gân cổ mà cãi mẹ chơi kiểu lồ lồ tao chưa nã lại gì tao chưa nã lại tao chưa nã tiếp luôn nè kệ nó đi nó muốn mình quạo lên rồi à, mình làm khùng làm điên để nó chịu làm khùng làm điên Ủa, má mình cho mình sáu sao cũng bố luôn Đấy, ừ, không nó bay xe đó Xe đâu? Tao đứng sau lưng mày mà.